Em Phúc xin kính chào tất cả quý anh chị, cô chú, khách hàng đang xem trực tiếp trên kênh youtube Nhà đất quận 12 chuyên bán nhà và đất ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh Buổi trưa ngày hôm nay, em Phúc đang có mặt tại phường Thạnh Xuân để giới thiệu tới quý anh chị một lô đất sổ hồng riêng Lô đất của chúng ta nằm trong khu phân lô đồng bộ khá là đẹp và đường trước nhà có chiều ngang là 7m, hai xe ô tô né nhau và đây là vị trí của lô đất Lô đất có chiều ngang là 4m và chiều dài là 13,5m và đây là bản vẽ của lô đất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 sẽ quay cái đoạn đường từ vị trí đầu đất ra tới quỹ ban phường Thịnh Xuân khoảng hơn 300 mét và bên Phúc còn rất là nhiều nhà và đất nếu muốn quý anh chị muốn mua nhà hoặc đất ở quận 12 thì cứ điện thoại cho Phúc Phúc sẽ tư vấn và dẫn quý anh chị đi ờ, xem đất và quý anh chị muốn ờ, ký gửi bán nhà đất thì cũng cứ điện thoại cho Phúc theo số điện thoại góc màn hình video review lô đất của em đến đây xin kết thúc xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị những video sau và phía trước mặt quý anh chị là quỹ ban phường Thịnh Xuân